bác hứa cố gắng phân đấu và phân đấu mạnh, phân đấu cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, phân đấu ủng hộ đồng bào miền Nam, phân đấu cho sự nghiệp hòa bình, thống nhất nước nhà, phân đấu cho Nam Bắc sum họp một nhà, cho người thấy mặt thì ta vui lòng. Và bác căn dặn, đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử vừa là quyền lợi quý báu, vừa là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi người cử tri. Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân vì nhân dân. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do nhân dân làm chủ, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân, gọi chung là đại biểu dân cử, là dịp để người dân thể hiện quyền làm chủ của mình thông qua lá phiếu bầu trực tiếp lựa chọn những người có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, bầu vào cơ quan quyền lực nhà nước các cấp, thiết thực góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân. Mỗi cử tri khi tham gia bầu cử không những là niềm vinh dự được thực hiện quyền dân chủ mà còn là nghĩa vụ công dân, thể hiện trách nhiệm chính trị của mình đối với vận mệnh đất nước, với bao thế hệ đã chiến đấu, hy sinh để giành lại quyền thiêng liêng cho dân tộc là độc lập, tự do, Lá phiếu bầu cử biểu hiện sâu sắc lòng tin của dân với Đảng, với chế độ. Mỗi lá phiếu của cử tri đều mang theo quyền lợi và trách nhiệm của người công dân, góp phần xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân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 ngày 14 tháng 4 năm 1887, Nguyễn Cao qua đời. Ông sinh năm 1828, quê ở tỉnh Bắc Ninh cũ. Nguyễn Cao không chỉ là một danh nhân tiêu biểu cho khí tiết của sĩ phu Bắc Hà và phẩm chất anh hùng quả cảm của con người Bắc Ninh, Kinh Bắc. Ông còn là một nhà thơ với nhiều tác phẩm tiêu biểu. Năm 1882, thực dân Pháp xâm lược Bắc Kỳ lần thứ hai, Nguyễn Cao tập hợp lực lượng khởi nghĩa chống Pháp, gây cho chúng nhiều tổn thất nặng nề. Năm 1887, ông bị sa vào tay giặc Pháp, ông đã tử tiết để giữ tròn khí tiết của một sĩ phu yêu nước. Ở Hà Nội có đường phố mang tên Nguyễn Cao thuộc quận Hai Bà Trưng. Ngày 14 tháng 4 năm 1952, quân ta đã đánh bại trận càn quét lớn của địch ở Bắc Sông Luộc, Hưng Yên, Hải Dương. Từ ngày 14 đến 29 tháng 4 năm 1975, bộ đội ta giải phóng các đảo do quân Ngụy Sài Gòn chiếm đóng thuộc quần đảo Trường Sa, Trước đó, ngày 4 tháng 4, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương chỉ thị cho khu ủy, quân khu ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Bộ Tư lệnh Hải quân nghiên cứu và chỉ đạo gấp rút nhằm thời cơ thuận lợi nhất đánh chiếm các đảo do quân ngụy chiếm đóng thuộc quần đảo Trường Sa. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng. Ngày 10 tháng 4, Bộ Tư lệnh Hải quân điều 3 tàu vận tải 673, 674, 675, Trung đoàn 125 từ Hải Phòng vào Đà Nẵng Ngày 11 tháng 4, lực lượng chiến đấu gồm đội 4, Trung đoàn 126 đặc công nước, một số đội đặc công của quân khu 5 và tỉnh Khánh Hòa do Trung tá Mai Năng chỉ huy tiến ra Trường Sa. Ngày 14 tháng 4, bộ đội ta giải phóng đảo Song Tử Tây. Từ ngày 25 đến 29 tháng 4, giải phóng các đảo Nam Yết, Sinh Tồn, Trường Sa. Sự kiện quốc tế, ngày 14 tháng 4 năm 1894, Thomas Edison giới thiệu máy chiếu phim sơ khai, thành tựu này là tiền thân của điện ảnh ngày 14 tháng 4 năm 1865, John Wilkes Booth ám sát Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln khiến ông chết ngày hôm sau. Ngày 14 tháng 4 năm 1920, báo cáo mật thám Pháp cho biết Nguyễn Ái Quốc đã gặp gỡ với Tổng thư ký Hội Liên minh Nhân quyền. Đây là tổ chức quan tâm đến các thuộc địa và binh vực dân bản xứ trước những chính sách cai trị của chủ nghĩa thực dân. Ngày 14 tháng 4 năm 1924, Nguyễn Ái Quốc chính thức được nhận vào làm việc ngoài biên chế tại Ban Phương Đông của Quốc tế Cộng sản. Ngày 14 tháng 4 năm 1928, Nguyễn Ái Quốc viết bài báo Phong trào công nhân ở Ấn Độ với bút danh là Wang, gửi đăng trên tờ báo Imperator của Quốc tế Cộng sản với nhận định mặc dầu có tình trạng vô tổ chức của thợ thuyền và thái độ hèn nhát của những người theo chủ nghĩa cải lương, sự nghèo khổ làm cho vô sản Ấn Độ cấp tiến hơn. Ngày 14 tháng 4 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục dự họp Hội đồng Chính phủ và trong ngày đó ký nhiều sắc lệnh quan trọng, trong đó có các sắc lệnh phát hành công phiếu kháng chiến trong cả nước, sắc lệnh 160, tặng thưởng những tấm huân chương quân công hạng nhất đầu tiên cho ba đơn vị là đội quân giải phóng, đội quân du kích Bắc Sơn và đội quân khởi nghĩa Nam Bộ, sắc lệnh 163 đổi tên Bộ Tổng Chỉ huy Quân đội Quốc gia và Dân quân tự vệ thành Bộ Tổng Chỉ huy Quân đội Quốc gia và Dân quân Việt Nam, sắc lệnh 165 ngày 14 tháng 4 năm 1961, bàn về chính sách thu mua lương thực trong một phiên họp của Bộ Chính trị, bác nêu ý kiến các hợp tác xã nên đặt chế độ để thóc nghĩa thương, tức là phát huy một truyền thống vốn có trong nông thôn nước ta, là gây quỹ thóc để tương trợ những đồng bào thiếu đói. Bác cũng lưu ý rằng, trong thời điểm còn gặp khó khăn về lương thực hiện nay, việc định mức cho dân phải được nghiên cứu và cũng đưa ra một nhận định là thị trường tự do nên có ngày 14 tháng 4 năm 1967, bác lên đường sang Trung Quốc chữa bệnh. Một năm sau, ngày 14 tháng 4 năm 1968, cũng từ nơi an dưỡng, bác làm bài thơ Mậu Thân Xuân Tiết, Tứ Nguyệt Bách Hoa Khai Mãn Viên, Hồng Hồng Tử Tử Hỗ Tranh Nghiên, Bạch Điểu Chóc Ngư Hồ Lý Khứ, Hoàng Oanh Phi Thượng Thiên, Thiên Thượng Nhàn Vân Lai Hữu Khứ, Mang Bả Nam Phương Tiệp Báo Truyền. Lời dịch của Phan Văn Các